Chào anh em, nay mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái bộ là bầu cua và tài xỉu bịp hoàn toàn không tăng khi anh em đi chơi anh em mình sử dụng cái nước điện từ Lalo này anh em chấm vào hột là anh em sẽ biết được về con gì thông qua cái điện thoại túi bắp này đấy cách thức chơi rất đơn giản hột của người ta lắc đĩa của người ta tất cả đều của người ta hết anh em đến anh em chỉ cần chạm vào tay hột bầu cua thôi và hột tài xỉu thôi đấy thì tất cả những hột này hột à, tôi mua ngoài chợ dĩa cũng vậy và lắc cũng vậy đấy thì sau khi đánh xong á thì tôi chứng minh cho anh em là tôi sẽ đập tất cả tô ra và dĩa bóc sạch hột ra để chứng minh em thấy đồ là hoàn toàn là xanh chín bây giờ anh em đi chơi mà sử dụng những cái đồ có tang là không thể chơi được đấy thế bây giờ tôi sẽ kiểm hột cho anh em xem này trước mắt là tôi sẽ kiểm lại độ dính của hột hột là hoàn toàn không dính này dĩa này bình thường này đấy tô cũng vậy này. đấy bình thường thì tí nữa tôi đập tuất luôn đấy thì cách thức chơi như nào rất đơn giản thôi anh em đến anh em phải lấy nước anh em chống vào tay một chút thôi không cần nhiều sau đó anh em lắp chặt cái lắp này cái nước này thì có thời gian là sử dụng khoảng là một năm Đấy, anh em chạm vào bầu cua như này sau khoảng 5 đến 10 giây là anh em đánh sẽ bật cái thiết bị báo dung lên để trong người nó sẽ báo dung cho anh em biết theo nhịp 6 nhịp xuống nhau chẳng như bầu thì hai ngắn cua hai dài đấy tôm một ngắn một dài đấy, lai không rung gà ba dài nó kiểu như vậy đấy nó sẽ rung qua đây khoảng cách giữa cái máy này và cái bộ hột này là 3 mét đấy anh em chơi xung quanh đứng xung quanh thôi không cần phải uh, đứng gần làm gì cả cứ 3 mét anh em đứng em anh em đánh thì bây giờ tôi sẽ bật cái thiết bị báo dung này lên này nói công tắc ở đây tôi sẽ bật nó lên đấy. và tôi để trong người nha tôi để trong người tôi sẽ nói anh biết là phải làm gì tôi để nó trong người luôn tôi kẹo trong bụng tôi luôn tôi lắc cho anh em năm bảy tiếng bầu cua tôi khẳng định với em luôn tiếng này có bầu mở này rồi anh em nhìn đây rất chuẩn chỉ tiếp tục đánh anh em vài tiếng rồi anh em biết cái này được nha thế nào được quan trọng Đấy. trong người tôi tôi cảm nhận cái nhìn rung là con cua anh em nhá mở ra này đây anh em nhìn này cua này rất chuẩn chỉnh này tiếp tục này trong người tôi cảm nhận những nhiều dụng con cá anh em nhá cá 100 trăm cá mở này đây em gì đâu đấy tiếp tục tôi đánh anh em một vài tiếng nữa này. con này tiếp tục con cá dùng rất là đều theo nhịp của con cá anh em nhá đây mở này đấy anh em nhìn không rất chuẩn xác đánh cho anh em kỷ niệm anh em một hai tiếng này anh em rất mạnh anh được nha rất mạnh cái này ok này không vấn đề gì này máy báo tôi biết là cua mở này đấy hàng chuẩn chỉ chưa 100% luôn chuẩn xác 100% luôn bây giờ tôi sẽ bóc hột cho anh em xem là hột là hột không tăng nhá đây hột không tăng tích gì này tôi bóc đôi luôn hột ra này đây này đây anh em này hột này hột giấy nhá không tăng tích gì này Đấy. tất cả hộp này hộp ngoài chợ anh em mình đến sử dụng anh em sử dụng cái nước điện từ Zalo thôi cái nước điện từ Zalo này anh em chơi tài xỉu cũng ok luôn nha đấy đây là cái hột xanh chín trăm trăm luôn đấy tôi sẽ bóc qua anh em không cần đập tôi sẽ bây giờ tôi sẽ đập luôn đập luôn cả tô và và và cái đĩa luôn đây. đập cho anh em đấy. đây anh em đây tô là bình thường không phải tô camera nhá đây. anh em nhìn đây hàng chuẩn chỉnh 100 trăm luôn đấy cái đĩa này cũng vậy này đĩa này thì đĩa cũng bình thường không có gì cả đấy. Được. Thế là hàng này là hàng tôi chứng minh mọi anh em thấy một điều là anh em đến sòng sới lại anh em cần sử dụng nước từ Lalo này và anh em cầm theo cho tôi cái điện thoại Nokia này để trong người sẽ báo dung đơn giản thế thôi rất dễ chơi không cần phải luồn cái gì cả